à siro chờ mỗi đứa ngồi chỗ ra đây ra đây ra đây ra đây cơ phòng này ok ngồi xuống pila ngồi luôn đấy ngồi luôn xuống đấy ngồi luôn xuống đấy siro siro đâu siro ngồi đấy đây nào siro ngồi đây ra đây ha ngồi đó, đi ngồi đây ngồi đây ngồi đây siro ra đây Messi ngồi yên đấy Messi ok ngồi đấy siro ra đấy ngồi đấy chờ nhá ba đứa trông cho anh nhá là siro không muốn chậm à siro rồi rồi Messi ngồi đấy ok con siro đâu nhỉ còn thiếu siro ơi siro ờ đi lang rồi chờ siro ra đây sao siro chờ mỗi siro ra đây để ăn thế này siro ơi siro muốn ăn mà không muốn làm mà hả à, phải ra đây trông chứ rồi phi ngồi đấy messi ngồi đấy ngồi xuống ngồi xuống hai đứa ngồi đấy nhá hai đứa ngồi yên đấy nhá để anh đi anh lấy thêm đồ anh lấy cho mỗi đứa thêm viên vitamin nữa nhá ngồi yên đấy ngồi yên đấy trông cho anh thôi ngồi yên đấy đừng đi đâu đâu ừ. biết anh làm gì cho mỗi đứa một viên vitamin nào nào ra đây ra đây này uh, siro ừ hai cái con này cứ muốn ăn mà không muốn làm đây rồi messi messi đây pila quay lại đây vòng đây vòng đây vòng xích cái mông lại vuốt cái võng hả con Jimmy qua không nhỉ Jimmy ăn đi à. đi đấy có cho bà đưa cho nó ăn à bữa ăn này thì uh, bữa ăn uh, hạt là khoảng uh, hơn 4 lạng một chút ngâm ra một chút thì nó nở thôi thì chỉ có hơn 4 lạng hạt thôi chứ không có nhiều đâu coi như là 4 lạng hạt một con mọi người để ý xem bữa ăn của nó vào vào phút siro siro đã xong rồi đấy siro xong chưa xong rồi thì chờ đấy tí tí xem con ờ, xem con Yumi nó có ăn thừa không con Yumi mà nó ăn thừa thì cũng chia cho siro nhé bảo ờ, bảo ngồi trông cái bát đồ ăn thì không chịu trông nhé ăn thì ăn nhanh bảo trông thì không chịu trông từ là cũng đã xong rồi ngồi đấy chờ ngồi đấy đi chờ tí nó con uh, Yumi mà nó không ăn thì cho mấy đứa ăn đây là phần của con Yumi đây Yumi nhiêu ăn nốt đi, Hong Siro ngồi gọn chỗ đây chị Yumi vẫn còn đang ăn chưa xong Siro cứ bảo trông cái bát có tí thì không chịu trông hóng chờ chờ chờ ăn thừa thì nhanh thế ừ. còn nọ vét bát hộ con kia à, sợ là ăn uh, chưa sạch bát ừ. bát ăn nó phải sạch tinh đấy à, con ờ, Messi lên trên ghế ngồi đi Messi lên ghế ngồi đi Yumi ăn thế thôi hả hả Yumi ăn vậy thôi hả Ok thế thì còn thừa tí lại chia cho ba đứa này nhá Mi ăn đi ăn bao nhiêu thì ăn đi Messi chờ đấy tí chờ tí nó ăn thừa thì anh chia cho mình ăn đi đứa nào lên ghế ngồi đi để anh quay video nào đứa nào lên trên ghế cứ ngồi đi lên ghế ghế đâu lên ghế ngồi ai bảo vào trong chuồng hmm. ok con zombie nó thừa một tí sao siro ra ăn ờ, ăn ăn ăn thừa thì thì sao mà nhanh thế đó bảo siro trông thì thì mãi mà đây là nó chỉ có qua mấy hạt thôi chứ không có nhiều con ờ, Yumi nó ăn là cũng chỉ còn có mấy hạt này thôi chờ nhá chờ chia từ đã cho chưa, cho từ từ đây này mỗi còn bốn năm hạt này con pila vòng ra đằng sau ờ. là xì cái phần này siro xuống đây quá ừ cắt nốt đi mà mỗi con được thêm 4 năm hạt nữa đây còn gì nữa đó bữa ăn là cứ đùa đùa cho nó vậy thôi chứ còn thực ra mà để một bữa ăn thì nó nhanh lắm nó chỉ ờ, ngâm hạt thì mất một phút để lấy hạt ra ngâm à, ngâm hạt ở cái thời tiết trời lạnh như này thì ngâm khoảng một tiếng một tiếng rưỡi sau đấy thì cho ăn tức là cứ trước giờ mình ăn cơm ấy thì ờ, mình sẽ lấy hạt và mình ngâm như chúng nó không là ăn cơm xong mình ăn cơm xong mình như bây giờ đang ăn xong rồi thì nên cho chúng nó ăn phát xong đó đây sạch tinh luôn pila lên trên ghế không pila lên đấy vòng đây tí nữa rồi liếc này không ừ đây nó ngồi đấy ngồi đấy để làm minh họa ok được đấy Pila lên trên này Messi một bên Pila một bên Messi ngồi yên đấy Pila ngồi xuống Messi cũng ngồi xuống ừ, ngồi yên đấy nhìn vào máy quan để làm minh họa đây là mấy cái bát nó đều sẽ sạch tinh à, mọi người ấy có nhiều người có cái ý kiến cho rằng cái việc là khi mà con chó nó ăn cám này này là nó ăn nhiều nó chỉ ăn một loại cám là nó chán về sau nó giảm ăn không phải đâu mọi người nhé ờ, khi mà con chó nó ăn cái cám này một thời gian mà nó giảm ăn đó thì nếu mà là thời tiết hoàn toàn bình thường một con chó khỏe mạnh bình thường mà nó kém ăn nó cái lượng ăn nó giảm đi nó ăn e à hơn hay gì đấy thì đó là bởi vì là mọi người đang cho nó ăn thừa một chút khi mà nó ăn thừa một chút như thế thì dần dần nó sẽ chán ăn đó thì trong cái trường hợp mà Ờ, cho ăn hạt này nhá mà mọi người thấy con chó nó giảm ăn đi nó ăn kém đi nó kém ham ăn nó này kia ấy thì mọi người làm một cái ờ, công thức chung là mọi người cho nó ăn giảm đi một nửa khẩu phần liên tiếp trong 3 ngày là chỉ cho ăn một nửa khẩu phần thôi để làm gì để cho cái cái cái đường tiêu hóa của con chó ấy, nó được hồi lại tức là là bình thường mọi người cho ăn như thế mà nó chán ăn là bởi vì là con chó nó ăn hơi nhiều so với cái lượng nó cần và nó bị mệt ở trong người nó bị cái đường tiêu hóa của nó tức là mọi người đấy tưởng tượng là cái đường tiêu hóa của nó phải làm việc quá công suất nhưng nó quá một tí thôi thành ra nó kéo dài lâu có thể chúng ta là con chó nó ăn một tháng 2 tháng 3 tháng sau nó mới chán ăn kiểu như thế thì chúng ta làm làm một cái bài là chúng ta giảm đi một nửa khẩu phần ăn sau 3 ngày chúng ta lại tăng lại cái lượng ăn cũ đó là trong cái trường hợp là chúng ta cho ăn một tí bởi chúng ta sợ con chó gầy ai nuôi cũng thích con chó nó hơi bù bẫm một chút thành ra chúng ta sẽ cho nó ăn thường thường sẽ cho nó ăn hơi nhiều hơn cái lượng nó cần một chút thôi thì thì lâu ngày thì chúng nó cũng sẽ chán ăn thì chúng ta sẽ giảm đi như thế còn với những người mà cho con chó ăn quá nhiều ấy thì có thể là con chó nó chỉ ăn một tuần thì nó đã chán ăn rồi nhé nhưng không phải là vì nó chán ăn hạn đâu mà bất kỳ mọi người dùng đồ ăn nào cũng thế thôi nếu mọi người cho nó ăn nhiều ấy, thì nó chỉ ờ, sau khoảng một tuần thôi là con chó nó sẽ kém ăn này nó sẽ chán ăn nó kém ăn rồi nó hít ngửi rồi nó ăn chọn rồi tính thưa các thể loại hoặc nó ăn thừa nó bỏ lại là đấy là bởi vì chúng ta do chúng ta cho nó ăn nhiều nhé chứ không phải là do đồ ăn đâu còn ăn cá hay là ăn thịt nó đều như thế hết ăn thừa nó đều đều sẽ chán ăn và trong cái trường hợp cái cách làm chung là chúng ta sẽ giảm cái lượng ăn của nó đi 3 ngày liền là ok Ờ, khi mà chúng ta với con chó nó đang ham ăn nó đang khỏe mạnh bình thường chúng ta chỉ cần giảm 3 ngày đi là đủ rồi ba ngày giảm đi một nửa khẩu phần ăn thì con chó của chúng ta nó sẽ ham ăn ngay còn với cái, cái, cái con chó của mình ấy có thể nói là mình nuôi quanh năm suốt tháng chỉ có ăn hạt thôi và ở nước ngoài rất nhiều trại chó người ta nuôi là người ta cũng đều cho ăn 100% cho ăn hạt từ lúc con chó nó tập ăn tức là tập ăn dặm cho đến khi con chó nó già luôn nó không có một cái đồ ăn nào khác chỉ có hạt thôi bởi vì hạt nó cung cấp đủ dinh dưỡng rồi và hạt nếu mà chúng ta giữ cho con chó nó ăn đủ lượng nó ăn lúc nào cũng ngon miệng không có bao giờ ngon miệng cả còn nếu hôm nào mà nó ăn không ngon miệng ấy thể hiện là con chó nó đang bị yếu trong người hoặc là thời tiết nó thay đổi hoặc là con chó nó đang có một cái vấn đề gì đấy trong người chứ còn không phải là vì là nó ăn một cái loại cám mà nó chán ăn nhé mọi người nhé đó những cái người mà có thắc mắc về cái việc là là là uh, cho con chó nó ăn một cái loại cám để thấy sau một thời gian là nó chán ăn là đấy là bởi vì đấy là mình trả lời cho mọi người qua cái video này là